Ôi trời ơi! Chào chị, chị đi ra đường phải có giấy, giấy đi đường của chị đâu? Dạ, đây ạ. À. Giấy này chưa có dấu xác nhận của phường. Thì tôi đang đi đến phường để xin dấu xác nhận đây. Chị không được đi. Vì sao? Ừ? Vì chưa có dấu xác nhận của phường. Nhưng tôi phải đến phường thì mới xin được dấu chứ. Đúng, nhưng chị không được đi. What the hell? Vì sao tôi không được đi? Vì giấy của chị chưa có dấu xác nhận của phường. 2,000 years. Vì sao tôi không được đi? Vì giấy của chị chưa có dấu xác nhận của vườn.